buổi vui vẻ nhé Cảm anh chị và thầy cô giáo và các bạn ừ. Chào đi ừ. Chào, chào mọi người nha Chào mọi người nhé ừ. Chúc cả nhà yêu sức khỏe nha Và thành công trên mọi lĩnh vực nha À, trên đây Minh Thư sẽ giới thiệu đến cái nhà một món rất là độc đáo và rất là âm hưởng Quế nha Đó là món Cũng là món siết khẩu của à, Minh Thư Đó là món bún bò Quế nha cả nhà đó, Nó gồm những nguyên liệu chính của nó là bún bò Đây này Minh Thư và các ekip thì chuẩn bị một ít bò, bò bắp nè cả nhà rồi, bò, bò thanh, bò thăng, bò bắp đó. đó Rất là ngon, bắp bò, bò bê rất là ngon Vừa ăn vừa, vừa phải chúng ta thái rất là mỏng ra à, ờ, sắp ra à, gọi là thái là sắp mỏng ra rất là ngon à, rất là tuyệt vời nha cả nhà nhìn hấp dẫn lắm ừ. quá là hấp dẫn đó đúng rồi Đấy. và chúng ta sẽ không quên tất cả loại nước dùng à, được ninh từ xương và thịt và và bún bún bò là không thể thiếu trong món này đúng rồi và giá đó à, loại giá à, và các loại rau gia vị đủ loại rau gia vị ồ rau rau gia vị đủ loại nào là cần ngò gai quế húng à, rà ờ, vâng. rau muống bào ồ rất là ok đầy đủ ừ, và ừ, một ít cà và dạ, rất là đặc đặc đặc sản và hào và và hảo nhất ai ghiền món ớt lại có món ớt xiêm ớt xiêm muối rất là ngon cùng là ớt đỏ da chanh được cắt lát rồi ờ, rồi còn không nói nhiều nữa giờ dạ, mời cả nhà phục thức thôi mời đến cái nhà ta ăn thôi gấp đi Văn thư nha rồi ờ, đúng rồi giờ chúng ta sẽ trang vô dạ chúng ta sẽ bỏ thịt lên để trang vô ok ừ. rồi chúng ta sẽ bỏ thịt lên và thịt trang vô nha rồi tôi bỏ thịt lên trang vô rất là ok rồi xin mời thư nha ừ. Dạ rồi thứ múc đi rồi bỏ đuổi như này bỏ đuổi xuống nhé đưa đây rồi này gấp chữ từ nha wow rồi thứ múc đi đó rất là ngon ngon lắm này cả nhà ừ. ừ. Ừ. Gặp sẵn đó rồi ăn đi ăn đi ăn đi ra múc nữa ừ. Ừ. Ừ. mời cả nhà ăn và lại chanh thì nặng chanh vô ừ. ăn chanh lấy một miếng chanh nặng vô rồi dưa lên dưa lên dưa lên nha cầm lên nhặt vô thương chanh không rồi đó thì nặng một miếng chanh vô rất là ngon đúng rồi rồi thắp xuống có thấy được thắp xuống thắp là thắp cái này thắp thắp cái chén đó mới thấy được <laughs> gọi là thắp vậy đó rồi bỏ xuống không sao hết bỏ bên đây ừ. rồi bạn Minh Thư mới vô lớp 1 cả nhà mới vô đầu năm nay nó còn à, bỡ ngỡ và chưa quen với clip lắm nhưng rồi lần Minh Thư sẽ quen hết tất cả nha ừ. đó có loại rau đó. rồi mình muốn ăn giá thì bỏ giá vô món rau rất ngon nha mọi người ừ. ăn rau thì bỏ rau đó chúng ta sẽ ăn một miếng rau nè đó đúng không đó chúng ta sẽ bỏ một ít thịt thịt rất là ngon cả nhà wow miếng thịt rất là mỏng dai sắc rất là vừa ăn thịt thăn của con bò rất là ok uhm. Ừ. sẽ trang nước dùng lên này wow, trang nước dùng lên hấp dẫn quá nhìn quá đã ừ, nhìn rất là ngon uhm. Ừ. ớt giá nè, giá dục. Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn anh Nguyễn. thêm nặng cho một miếng chanh uhm. à, tuyệt vời uhm. quá ngon uhm. uhm, miếng rau uhm. quá đã uhm. mình muốn ăn cái này là rau dưa Việt nào thì chúng ta có thể ăn thêm uhm. rồi uhm. hành hành cây ta có thể kẹp thêm đó. bò rất là mềm mềm thì à, độ giòn của nó rất là ngon ừ. chấm một miếng thịt ừ. vừa nước mắm ừ. một miếng rau quế ừ. ừ miếng rau quế ừ ừ, thơm quá ngon à ừ. Ừ. Ừ. bỏ nó thịt vô đúng rồi nó được à? ừ. nó tươi cố mà nè bỏ vô ừ. chăng mấy nước dùng vô nha cả nhà bưng lên bưng chén lên nè bưng chán sao được cho một ít rau rau muống đó ít rau muống nó thêm có giá rất là ngon cả nhà rau có giá ừ. nhìn rất là mê ly <coughs> xin mời nha quá đã ừ. Ừ. chúng ta sẽ ăn ớt muối nha cả nhà à muối thử luôn nha ngon không đó ớt muối ừ, sẽ kẹp thêm miếng thịt vô ăn với ớt muối rồi cũng ngon không ha wow đúng rồi đây à, nhắm nước mắm ha à miếng ớt ha à, một trái ớt à, xiêm nha muối nha uhm. Uhm. mình quay cao đi chua muối là không còn cao bao nhiêu uhm. uhm. đúng đó hay là chua uhm. đã quá uhm. Uhm. nó ngon luôn tôi sẽ thử nước dùng của nó nha rất là ngon ghê ừ. Ừ, bỏ đại vô đi ừ. Ừ. rất nhiều vô rồi đậu cháo bỏ đã chán nó cứ chăn vô ừ. rồi cứ thư gấp thư gấp tự nhiên ừ. ừ. thịt được mà ừ, tự gấp đi tự gấp hết tự làm được hết ừ. ăn lắm rồi mà ừ. không phải nhỏ xíu ra mà lại ừ. còn ừ. lo ừ. được làm nhiêu đó không ừ. Ừ. ừ đi đi chỉ cho nấu ăn đi đặt cơm ăn đi nói sao làm được đó dùng gấp nữa mới đẹp đó, đó ăn đi rồi gấp thêm thịt đi ừ. gấp nữa không thịt nữa mới gấp thịt này ừ. Dạ, rồi rồi hấp vô ừ ok ừ chào em đã đổ xuống rồi ừ ngon cả nhà ừ chấm một miếng ừ ta sẽ kẹp kẹp gì à, kẹp một cái ớt nha cả nhà ngon quá đó kẹp một cái ớt xiêm nha wow kẹp một cái ớt xiêm, ừ. cắn uhm, ừ, đã uhm. Uhm. Uhm sôi huyết nặng chanh hả ừ. nặng chanh không ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Đúng rồi. hấp dẫn ừ. quá hay không riêng ớt rồi cả nhà đỉnh của đỉnh riêng ớt là ngon quá nó không cay cái đó ừ. ừ. ừ. Thay xưa xưa ừ. rất ngon ừ. Ừ. Ừ. đã quá ừ. quá tuyệt vời ừ. ừ. rau thoải mái rau gia vị thoải mái cả nhà nhìn kìa quá wow. Dạ ừ. Món là thư thái cái là món này ạ à. ừ. ừ. gì đó ghiền mọi người Quá tuyệt ừ. ừ. ừ dạ Vâng, cảm ơn cả nhà yêu nha đã tham gia đã xem chương trình từ đầu đến giờ và đến lời kết thúc hôm nay xin à, cảm ơn cả nhà đã yêu thương và nhớ đăng ký cho một lượt nha à, và comment xuống bên dưới và bình luận để cho biết để góp ý cho chương trình càng ngày càng phong phú và hoàn thiện hơn và nếu yêu thương kênh Minh Bà hoặc Minh Nguyễn Bình Dương xin cho một lượt đăng ký nếu đăng ký thành công thì nhận được video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí. Ừ, cảm ơn cả nhà yêu à. Còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư cùng cả bà nội nữa nói lời tạm chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye. Xin chào. Bye bye.